Xin kính chào anh em trong hội trong kính Mình là kỹ thuật của công ty uh, Factor Việt Nam Hôm nay mình có về à, nhà anh Vũ ở à, cơ rút Đắk Nông để lắp cho anh ấy. dàn máy sản xuất cửa nhôm thì dàn máy bao gồm là con máy cắt hai đầu F88 thương hiệu Factor em có thể thấy toàn bộ máy đây. thì được cả sơn tính điện hoàn toàn 100% là à, công suất của máy thì là 6 kW mỗi đầu máy là 3 kW lưỡi cắt sử dụng là lưỡi Wagen 450 ừ. à, hệ thống piston ờ, thì hoàn toàn là được đúc liền trước là sau đây Đấy. Đấy, à, thước thì là thước inox các CNC có nẹp nhôm bảo vệ và có thêm là hệ thống ờ, chiếu sáng tích hợp à, chiếu sáng hơi tự động đây bảng điều khiển thì à, hoàn toàn tiếng Việt dòng máy F8 cao cấp của công ty Shutter Đấy. tiếp theo đây là con máy uh, em góc kỹ thuật số cũng là dòng cao cấp của công ty Shutter máy thân à, to đoàn là khiển phía trên tiện lợi cho anh em à, sử dụng tiếp của máy thì được mạ chrome hết máy uh, à, chỉnh trên tham mơ thời gian ở trên đây không phải thay dao à, toàn bộ con máy và con máy thứ ba là con máy nén khí 200 lít thì, uh, một số sản phẩm bộ uh, cửa sổ đây là uh, bộ cửa đi thì, uh, anh em uh, ai có nhu cầu mua máy sản xuất cửa nhôm chỉ à, liên hệ với số điện thoại trên màn hình cảm ơn anh em đã theo dõi video